À, xin chào cả nhà nhé hôm nay ờ, Văn Thanh và Tuấn Đệ lại ờ, có dịp để có thể là ca một vài câu hát của họ tặng cả nhà và hôm nay với câu hát có hay trăng tá đây là một trong những làn điệu sáng tác của cụ Nguyễn Đức Sôi một trong những người thầy dạy quan họ đầu tiên bài hát này được cụ sáng tác đối với câu hát cây kiêu bổng và một trong những làn điệu hiếm hoi mang ờ, âm hưởng loại hình ờ, hát chầu hay và dân tộc hát.

You. gương soi hoa giặt điểm trang. rằng lại biếng sao tích tịch tình tan sáng u nay sẽ phải cao ý tăng tình rằng lại chót vọt đi núi cao ý tăng tình rằng lại chót vọt sen lần đi tấm mây xanh ngắt có một màu thưởng thức ờ, thật là vui vẻ và hoan hỉ ờ, hy vọng là mọi người ủng hộ và có nhiều dịp văn anh và vấn đề lại tiếp tục ca gửi tặng mọi người chào mọi người chào quý vị hẹn gặp bạn quý vị ờ, trong chương trình lần sau <laughs> cái này một hai cái